Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ rơi Watt và hôm nay đồng hồ rơi Watt lại à, review và giới thiệu với anh em năm mẫu đồng hồ săn dai phiên bản là dây da đang có mặt tại hệ thống đồng hồ rơi Watt của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ săn dai với à, thiết kế là classic. Đấy, đơn giản cho anh em nào đeo văn phòng rất là ok. Với size mặt là 40, độ dày là khoảng 7mm, rất mỏng luôn anh em ạ. Đấy, dây da rất là đẹp luôn. Đây, săn dài đây, logo săn dài đây anh em nhé. Rồi, mặt đáy đây. Rồi, mã của em nó nào? Mã của em nó là 1143PA giá của em nó là có 2 triệu 490 nghìn anh em của online chúng tôi siêu cho anh em 20 phần trăm rồi với thiết kế của mẫu đồng hồ này mặt dial được xẻ tia này xẻ tia lấp lánh luôn anh em nhé Đấy, chức năng của em nó thì gồm có lịch ngày lịch thứ ở số 3 giờ truyền thống này trên kim là có dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em mẫu đồng hồ này thì đeo rất là trẻ trung mà giá cả thì cũng rất là hợp lý anh em ạ Đấy, dành cho anh em à, học sinh công nhân các anh à, em đeo văn phòng theo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là ok rồi Đấy, anh em nào thích một mẫu đồng hồ mà nó không quá chói lóa nó không có quá nhiều cái chức năng thì tôi nghĩ là đây là một chiếc đồng hồ anh em đến mua để sở hữu à, đeo à, làm việc cũng như là đi chơi hoặc là sử dụng bất cứ công việc nào hàng ngày của anh em rồi tôi giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem rồi lên tay đây anh em này vâng mẫu đồng hồ này thì anh em là có cổ tay cứ khoảng tầm 10 à, 15 16 17 18 thì đeo rất ok này đấy cổ tay của ta 18 đeo rất ok này anh em này đấy, anh em là có cổ tay khoảng 60 đẹp nhất là 16 17 là đeo ok nhất anh em ạ đấy, còn là chơi với một tí thì 15 18 thì vẫn đeo được không có vấn đề gì cả đấy như tôi 18 này đeo vẫn ok anh em ạ bởi vì bình thường cổ tay của tôi phải đeo 42 thì nó sẽ đẹp hơn đấy nó tùy từng mẫu đồng hồ mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là lên tay rất ok anh em ạ không phải nghĩ nữa rồi rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ hai mẫu đồng hồ thứ hai này có mã này DW 737 PMC giá của em nó thì cũng rất là rẻ luôn giá là có 2 triệu 490 nghìn rồi thì à, mẫu đồng hồ này thì anh em muốn nhìn thế nào và cũng rất là trẻ trung đúng không siêu mỏng luôn anh em ạ siêu mỏng luôn anh em nào thích một chiếc đồng hồ nó mỏng manh nhẹ nhàng ấy thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này thì không phải bàn nữa rồi với thiết kế mặt IO của em nó rất là đơn giản trên cọc số 12 giờ được điểm hai viên đá này tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này đấy mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ hai kim rất là trẻ trung rất là trẻ trung phải nói là rất trẻ trung luôn anh em ạ và kết hợp với những cái vạch số rất đơn giản thôi đấy anh em nào thích một chiếc đồng hồ đơn giản nhẹ nhàng thì tôi nghĩ là mẫu đồng hồ này đeo khỏi phải bàn rồi em nó quá là đẹp nhiều anh em rất là thích những mẫu đơn giản như tôi tôi thích đồng hồ nó cầu kỳ gì cả thích nó phải hầm hố một tí thôi mới thích đấy còn nhiều anh em lại thích nó đơn giản rồi lên tay đây anh em ơi lên tay mẫu đồng hồ này cũng rất là sang xịn mịn luôn anh em ạ đơn giản này anh em đeo văn phòng học sinh công nhân sinh viên ai cả đeo được mẫu đồng hồ này mà giá của em nói siêu rồi thì nó còn khoảng tầm à, hai triệu gì đó thôi anh em ạ à. tầm hai triệu gì đó thôi rất là hợp lý luôn cho anh em đấy, đều siêu 20 phần trăm cho anh em nhé quá đẹp đúng không ạ rồi rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba nào hôm nay thì à, vứt đồng hồ như lợn con này thôi đơn giản như vậy cho nó à, quần chúng anh em ạ rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi hôm nay thì trước ngắm mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là yêu thương luôn này rất là yêu thương luôn mẫu đồng hồ này thì à, cọc số 12 giờ được điểm một số la mã ngoài ra là kết hợp với bạch số này đấy Ờ, vâng, à, cọc số 6 giờ là kim dây kim giờ kim cốt à, thiết kế cũng rất là mảnh và có điểm dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em à, cũng quên từ nãy đến giờ chưa giới thiệu với anh em đó là chất liệu mặt kính là sapphire này thép là 316L dày ra đấy rồi mặt sau em nó đây đấy mặt sau em nó đây rất là yêu luôn anh em nhé ví dụ anh em mua thì anh em chỉ cần chỉ là mẫu số 1 số 2 số 3 là chúng tôi sẽ tự biết được cho anh em rồi giá của em nó này giá của em nó có 2 triệu 490 nghìn vâng anh em mua online thì chúng tôi cũng sale 20 cho anh em đấy thì giá cũng còn khoảng 2 triệu gì đấy thôi anh em ạ rồi lên tay đây anh em nhìn rất là yêu đúng không ạ này rất là chất luôn mẫu đồng hồ này là có điểm nhấn ở cái ờ, kim rốn kim rốn là kim dây này ngoài ra thì cọc số 12 giờ thì là điểm một số là mã rất là sang đấy vỏ màu vàng vỏ màu vàng mặt trắng rất là yêu luôn đấy, anh em nhìn xem Đấy, anh em đeo thì khỏi bàn rồi anh em là thích một chiếc đồng hồ nó đơn giản tinh tế thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua không nên bỏ qua rồi sai mặt của em nó là 40 đổ giày cũng khoảng 7 8 mm rất là hợp lý luôn anh em nhé siêu mỏng luôn Đấy, 7 8 mm cho một chiếc đồng hồ này rất mỏng rồi anh em ạ. À. Còn anh em muốn mỏng nữa chỉ bỏ ra vài chục triệu để mua long jean thì nó có mỏng khoảng 4 5 mm. Đấy. Long jean là mỏng nhất anh em ạ. À. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ 4 à, nào. Rồi, trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng. À, mẫu đồng hồ này thì khác biệt hơn so với những mẫu đồng hồ trước một chút đó là à, cọc số 3 này, 6 này, đấy, 9, 12 là bạch số này kết hợp với những viên đá lấp lánh ở đây đấy, điểm điểm những viên đá lấp lánh Đấy, à, lấp lánh luôn bắt đánh điện luôn rồi mặt IO thì được chấm chấm hay kẻ caro gì đó này rất là đẹp mặt kính sapphire chất liệu thép là 316L dày da Đây, đây anh em có thể quan sát này mặt cảnh này rồi mã của em nó nè mã của em nó là DM693PWA đấy giá của em nó thì 2 triệu 290 nghìn thôi vâng chắc là mẫu rẻ nhất rồi anh em ạ vâng, sale cho anh em thì cũng còn khoảng tầm một triệu tám gì đó thôi rất là rẻ cho một chiếc đồng hồ chính hãng bảo hành 2 năm cho anh em và thay pin miễn phí trọn đời cho anh em nhé khỏi phải bàn luôn mẫu đồng hồ này thì quá chất rồi anh em nhìn ra lên tay thì tôi đoán rằng là rất ok sai mặt của em nó cũng là 40 và 940 thôi sai mặt em nó cũng rất hợp lý luôn cho anh em là có cổ tay nhỏ đây anh em này đấy anh em nào cứ có cổ tay khoảng 10 à, 5 16 17 đeo mẫu đồng hồ này rất ok này rất là đẹp luôn đấy, cổ tay của tôi 18 hơn 18 một chút thì đeo nó hơi uh, nhỏ so với cổ tay của tôi đấy, anh em nó cũng phải to hơn để đâu đẹp hơn đấy, rất là chất đúng không ạ đấy, anh em học sinh công nhân sinh viên ai chả đeo được mẫu đồ này nó rất là dễ đeo luôn cực kỳ bền nhé anh em nhé tôi khẳng định với anh em là thương hiệu săn dài đeo cực kỳ bền luôn khẳng định với anh em luôn chứ không phải nói khác với anh em đeo cực kỳ sướng luôn rồi ta sẽ sang đến mẫu đồng hồ thứ uh, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay rồi trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là tinh tế và rất nhẹ, nhẹ nhàng à, tôi cũng rất thích mẫu đồng hồ này luôn vâng bởi vì tôi đang đeo một chiếc đồng hồ đây đây anh em này hai mẫu đó hoàn toàn giống nhau luôn anh em chỉ khác mỗi màu thôi đây đấy, tôi đang đeo mẫu này đây đấy đây đeo mẫu này mấy năm rồi đeo mẫu này 3 năm rồi đấy anh em 3 năm rồi nhé. tôi không nói phép tôi nói phép tôi làm con của anh em luôn này đeo hơn 3 năm rồi đấy đây này đây mà nó còn ngon lành như thế này mà đeo suốt ngày luôn anh em nhé à, vẫn ngon lành luôn rồi mẫu đồng hồ này thì anh em cũng khỏi bàn rồi với chất liệu là uh, dây là da này mặt kính sao kia này chất liệu thép 316L được đánh bóng rất là nổi luôn đấy, cực kỳ nổi luôn trên lúm mà có logo của Sunrise này đây trên khóa này logo Sunrise sắc nét luôn và mã của em nó đây mã của em nó là 1141 PA và giá của em nó thì là 2 triệu 590 nghìn anh em mua online cũng được siêu 20 phần trăm cũng còn khoảng tầm 2 triệu mốt gì đó thôi anh em nhé quá rẻ cho một chiếc đồng hồ xịn chó này rồi Sapphire nó có chữ Sapphire đây vâng năm mẫu đồng hồ này đều có độ chịu nước là 3 atm cho phép anh em đi mưa rửa tay nắm nhẹ được thoải mái luôn Đấy, không nên đi bơi đây mặt sau của em nó đây có uh, ờ, các thông số kỹ thuật của thương hiệu ở đây cũng như là uh, có cái cốt đấy, có cái cốt để anh em có thể là check hàng chính hãng đấy. Kanjai nó xuất xứ từ Thụy Sĩ đấy cho nên là nó cũng suýt anh em này suýt mết vâng nhiều khi anh em bảo là tại sao Sunrise à, bảo sản xuất tại Thụy Sĩ mà lại giá lại có một hai ba triệu đúng không anh em thắc mắc thế đúng không vâng thì bởi vì bây giờ anh em biết rồi Trung Quốc nó là công xưởng của cả thế giới thì hiện tại thương hiệu dai này cũng không ngoại lệ được sản xuất tại Trung Quốc đấy, mà Trung Quốc thì gần Việt Nam đấy cho nên là cái vận chuyển của nó cũng rất là à, gần thứ hai nữa là nhân công giá thành của Trung Quốc nó cũng rẻ đấy, cho nên là cái giá thành của nó cũng được uh, xuống đấy thế thì cho nên là anh em chúng ta là người được hưởng lợi đấy ví dụ một cái chiếc đồng hồ như thế này mà sản xuất tại Thụy Sĩ thì anh em biết rồi nó cũng phải trên dưới chục triệu chứ không phải là ít đâu đấy, cho nên là anh em cũng phải hiểu vấn đề ờ, về cái vấn đề thắc mắc của mình anh em nhé với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng này đây là một chiếc hộp chính các hộp hiệu sunrise và giờ cũng có một quả bông cũng như là logo sắc nét của thương hiệu ở đây đây, đây là một chiếc hộp chính ạ em nhé rồi ngoài ra thì có một chiếc thẻ bảo hành quốc tế đây anh em này đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế nhé đấy cũng bảo hành quốc tế một năm luôn và bảo hành tại The Watt chúng tôi là hai năm và thay pin miễn phí trọn đời luôn cho anh em đây đây là mặt sau của em nó này để điền các thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây ngoài ra thì cũng có một chiếc túi này đây là một chiếc túi thương hiệu Sunlight đây đấy. 1893 đây. đây có website các thứ của thương hiệu đây đầy đủ luôn cho anh em Con này hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quất của chúng tôi đây có địa chỉ đây tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này đường Nguyễn Trì Mỹ Đình Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội và tầng hầm Bixi Savico Long Biên số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội